điều mong chờ nhất tại giờ mà ngày nay đã đến rồi Ngay bây giờ tôi muốn tất cả trẻ em sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu Để cùng gặp gỡ và giao lưu với một trong số DJ producer hàng đầu Việt Nam Mike Sơn Bay Producer bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi Em mơ đừng lo, em mơ đừng cho tương lai vụt tắt Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối với cuối chỉ vì Em đâu ai xa, em đâu tìm mãi để trái tình đau uh, uh, Không còn tương lai, em cũng chẳng còn tương lai Sau bao niềm đau em mong rằng còn tim em dừng lại Mưa này lâu phai, nhấp em trong một lâu đài Lâu đài luôn, cơn đau bất gặp Em mơ đừng khóc Em ơi đừng, em đừng khóc bóng tôi trước bắt xe bắt em đi Em đừng lo, em đừng cho tương lai vụt tắt Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì Em đâu hề sai, em đâu tìm mãi để trái tim đau Không có tương lai, em cũng chẳng còn tương lai Sâu vào niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại Vì sao time.